nhìn mặt mình đẹp trai ra hẳn mọi người ạ à. ok ve nữa ve nữa tôi khoe xíu thôi tôi mới làm răng tôi khoe xíu mọi người kỳ quá ai có đồ mới chẳng khoe đúng không trời kỳ cục ok <laughs> thì hôm nay nè bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với một video mini game của minecraft mà có sự xuất hiện của tất cả thành viên của hero team luôn trong đó có những người đã lặn rất là lâu chẳng hạn như là mr dịch nữa bạn đó <laughs> lâu lắm rồi dịch mới quay trở lại minecraft nha mọi người nha và nếu như bạn muốn những tập sau mình sẽ mời full team vào trong đây để quay cùng với mình nữa thì anh em hãy nhớ lại bình luận xuống bên dưới cho mình biết thì mình sẽ mời tất cả thành viên của hero team vào để chơi chúng mình luôn nha à quên nhớ nhấn like nữa nha mọi người like like like like like, like cái video này à, bao nhiêu ta 20 ngàn like nha các bạn ok rồi thì à, không nói nhiều nữa bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu đến với gọi là thể lệ của cái trò mini game này nha vô dạ. và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi mini game sóng thần lava squid game khi bắt đầu trò chơi, Hero Team sẽ được dịch chuyển vào trong một con map và sẽ có sóng thần lava từ trên đầu rơi xuống. Trong mỗi con map này sẽ có rất nhiều nút bấm và nhiệm vụ của Hero Team là phải giải mã và tìm đúng cái nút để thoát ra khỏi căn phòng lava này. Nếu như chọn sai nút thì sẽ có một nhân vật Squid Game xuất hiện và tiêu diệt mọi người. Liệu rằng Hero Team có vượt qua được sóng thần lava Squid Game hay không thì bạn hãy nhớ xem hết video để cùng đón thử kết quả nha. Let's go, bắt đầu thôi nào Rồi ok, mấy bạn đã hiểu được thể lệ của trò chơi chưa Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đến màn 1 nha mọi người nha Thì ở đây nữa bạn thấy là đây sóng thần Squid Game Ôi trời nghe hay hấp dẫn rồi đó Ok vô map đầu tiên nè Tiếp rồi thì sau khi bấm xong cái nút thì chúng ta sẽ được dịch chuyển đến một cái căn phòng như thế này nè bạn Đây một căn phòng như thế này Thì ở ngoài đấy bạn nhìn nè Ồ có rất là nhiều cái nút luôn Thì bây giờ nhiệm vụ chúng ta sẽ phải đi kiếm cái nút để thoát khỏi à, căn phòng này nha mọi người nha Ok rồi có nút bắt đầu nè Tiếp Đi tìm cây nước Trời ơi Bấm lung tung Mọi người bấm nhiều quá mấy con Squid Game xuất hiện nè Trời là trời Nhưng mà phải bấm mới tìm được cái khớp chứ Nhưng ừ. mà mọi người Mọi người bấm từ từ thôi chưa gì mấy ông bấm một nùi Squid Game xuất hiện luôn Khỏi sự What? bấm bấm bấm sai là xuất hiện screen game hả ai đúng rồi và bà nhớ đánh nó nha mọi người đừng có để cho đông quá nha thôi bùng mình sẽ bị trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi gì anh đây đây đây đây anh chỉ này nè em em thấy cái gì trên kia không ừ anh với em đây em chở đi được ơi sao có la ma thế nào ơi ơi quên quên quên quên quên đi tìm đi tìm đi tìm đi tìm đi tìm mọi người ơi lava chạy xuống rồi kèo mọi người nhớ chạy đi mọi người ơi kiếm cái nút kiếm cái nút nhanh lên mà nhiều cái nút quá sao kiếm em cũng không dạ, biết dạ, đâu dạ. kiếm đại đi trời ơi có cái mẹo nào để có thể tìm nhanh cho mọi người ủa có có gì sam ừ. có gì sam có gì sam chị ơi cái mẹo ở đây là không có mẹo gì cả mọi người im lặng mọi người im lặng sam mới vừa kiếm được quyển sách gì nè đâu sam sam sam đọc coi cung tên ở trong rương truy tìm nút số 15 ờ cung tên trong rương đưa đưa đưa đưa cho đây đưa cho đây đưa cho đây đưa cho đây nhanh lên nhanh lên đi đi kiếm ủa kiếm anh anh tìm được cái cung tên hả đâu ờ, cung tên đâu cung tên đâu Ủa có tranh. Ok ok. Đây, số 15 nè, bây giờ bây giờ phải tìm số 15, tìm số 15, số 15 là số nào? Đây nè, tôi thấy rồi nè. Bên nào bên nào? Bên nè. Nhưng mà ở đây nó không có cái nút, ở đây nó không có cái nút. Trong đây, trong đây, trong đây có mấy cái nút này, trong đây có mấy cái nút con số nè. Đâu đâu đâu đâu. Bên này bên này bên này. Từ từ từ từ từ qua bên số trước đã. Đâu đâu cái số nào? Ở đây nó có cái nút mười lăm không mà, cho đây lăm mà. Ok ok. Ủa đâu 15. Chết rồi, chết rồi, chết đâu. Ui sai rồi, sai rồi, sai rồi. 15 dạ? thôi mà tìm tìm tìm nó số bao nhiêu từ từ tìm nó số bao nhiêu số bao nhiêu 15, số 15 số số 15 từ từ mọi người bình tĩnh cho cho cho cho dịch bắn bắn bắn bắn bắn dịch là ba chạy số gì đây? vô số 15 có mạnh ba cái nút rồi này đâu có đâu có được đâu đâu nữa vậy là cái nút này sai đó vậy là cái nút này sai đó chín cái sao nhiều số 15 vậy luôn em đặt xuất khỏi thế giới rồi oh no các cô còn sống mới còn sống mới sống sao còn sống sao còn sao còn sao còn ủa vậy kỳ vậy ta bây giờ là mọi người có mười mấy cái số 15 lại là mọi người bắt bắn là sao nè ai bắn rồi em hiểu rồi em em hiểu rồi có nghĩa là những cái số 15 này là có sẽ có những số giả mình phải chọn đúng cái số cái số đúng thì mình thì mình sẽ được dịch chuyển đến cái màn tiếp theo liền trời ơi thiệt oh luôn á ok không sao chúng ta làm lại không sao làm lại làm lại nè mọi người ơi dạ. làm lại đi làm lại đi trời ơi dịch ơi à không không trách dịch được nè trách là tại sao nhiều số 15 vậy Hey, trời ơi các bạn ơi từ nãy đến giờ mà gọi là không qua được nổi màn một luôn thật là gọi là đau khổ quá đi anh em trong hero team ai cũng la hét hết các bạn à bây giờ tất cả là tại vì ừ tất cả à. tại dịch đúng rồi tại sao mọi người lại đổ thừa cho dịch mặc dù cái chuyện đó là do dịch thiệt nhưng mà mọi người đừng nói thừa cho dịch như vậy chứ đúng rồi luôn đúng đúng đúng đúng, đúng. đúng ok thôi không sao mấy bạn ơi nếu như các bạn xem video này mà thấy mọi người la hét nhiều quá mấy bạn thông cảm nha bởi vì cái này là cảm xúc thật của mọi người mọi người đang cay á mọi người đang rất là cay mọi người hiểu không đấy ok rồi bây giờ chúng ta chơi lại màn một nè lần này là để cho phong bắn cho ok mọi người vô nè rồi bắt đầu ok go, go. Rồi, tìm đúng tìm tìm tìm, tìm cái cung ơi cái cái cung cái cung hồi, hồi, hồi nãy nằm bên nào nằm nãy nằm bên nào à đây thấy cung rồi thấy cung rồi thấy cung rồi đây à, thấy rồi thấy rồi em em em em cũng thấy em cũng thấy rồi rồi bây giờ nha có hai cái cung rồi hả từ ờ, tức là có nhiều người có thể bắn nha chứ không phải một nha ờ, số 15 ờ. số 15 ở trong nhà là sai nè mình thôi mọi người ơi từ từ từ bây giờ thế này nha số 15 ở trong nhà là sai nè bây giờ mọi người đi vòng vòng đi kiếm số 15 khác đi từ từ đây là đây bên này có nè đúng rồi sim có không không phải không? Mà mọi người có chắc chắn là mình phải bắn số 15 vậy? Số 15, số 15 Gợi ý mà Duy tìm số 15 Trong nó ghi dạ. rõ mà à. Có dính chưa Rô? Duy tìm số 15 không khi nào mà khu số 15 trên nóc nhà không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng, rồi, đúng rồi. Ôi cô không phải đâu à. Phong ơi. Ơi nè nè nè nè. Khoe từ từ từ từ từ từ từ từ dịch từ từ dịch. Em em em thấy có một số 15 đáng đáng nghi lắm nó nằm trên cây. Bên này bên này. Ok từ. Đâu vậy? Ủa Phôi, có cái gì đâu, đâu, đâu, có con gì nhìn anh nào Con con gì nhìn anh? Đây Có gì nhìn anh, con nhìn anh, có em nhìn anh chứ con gì nhìn anh Không, có cái con gì nhìn anh, nhìn Ôi, đuổi, đuổi kìa, đuổi kìa, cái liếng gì kìa Tôi, tôi bắn số mười lăm trên nóc nhà thiệt mọi người ơi, hồi nãy ai kêu trên nóc nhà vậy Không, Tào Lao, số mười lăm trên cái cây của em đúng rồi có số này mọi người, nhanh lên, nhanh lên Mọi người đâu rồi Đi đâu, rồi, đi đâu rồi Trong nhà, trong nhà, nhanh lên, là ba đổ xuống kìa Oh my god Ê mọi người Hình như là bấm vô cái nút đó là chỉ có một người dịch chuyển được thôi Hay là bây giờ chúng ta chơi theo à. kiểu là tính điểm đi ha Ai còn sống sẽ được một điểm Ai thua sẽ bị không điểm Đó hợp lý ok à, đúng rồi đúng rồi Vấn đề là mình mới chơi mà Không thì bởi vậy mới nói bọn mình biết chỗ mình đừng chỉ đừng đừng đừng có chỉ thì chắc chắn của mình sẽ thắng đó hiểu không đó ok à. tiếp theo đúng không ok rồi, bấm à, về bài sảnh chính đi mọi người ok bài sảnh chính nào Ok các bạn ơi, Hero Team bọn mình đã rất là gọi là tài giỏi khi mà đã hoàn thành qua được cái map một trong vòng gần 30 phút mới chơi xong. Ok, hay quá. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với map 2 nha. Trời ơi, map 1 chơi còn lâu vậy, map 2 không biết sao đây. Rồi qua map 2 nè. Map gì đây? Ôi, tôi nhìn cái map 2 nhìn thấy nó ê rộng nha mọi người. Ơi, map 2 có bộ khó nha. Ừ. Ê, nó rộng hơn cái map 1 nó nó có tầng 2 nữa nè, cái nhà nó có tầng 2 rồi đúng không? Ê, mọi người mọi người mọi người. Mọi người mọi người em thấy có một quyển sách trên nóc nhà một tí nó bọn mình à, tìm đường lên thấy đường chúng ta là nóc nhà luôn phong ơi phong ơi phong ơi phong ơi phong ơi biết gì không phong sao anh anh sợ nó gợi ý lại với hôm nãy á kiểu bắn vô cái mũi tên có cái nút cái số 15 cái nguyên map tầng số 15 <laughs> không có đâu em nghĩ đây là khác rồi đó ok mình bắt đầu nè vô rồi tìm đường cái nóc nhà nè mọi người tìm cái nút lên rồi xong luôn Ờ, okay. cái đường cái đường nào để lên lên lên lên nóc nhà hồi nãy có cái nút trên nóc nhà trên có cái quyển sách trên nóc nhà Ôi mọi người. Ôi trời ơi, ta muốn tìm giờ mà các bạn chơi game các bạn chỉ dình để đi tìm bóc nóc nhà đấy ai ở trong nóc nhà đó có gợi ý anh à đây đây đây thấy rồi thấy rồi thấy rồi thấy rồi đây đây em lượm được rồi nè ôi em trời ơi trên nóc nhà có gợi ý mà giờ không đi tìm không nè gợi ý nè gạt đúng cần gạt để giải cứu gì giải thoát chú trồn ủa chú trồn chú trồn cần gạt á hả không không trộn cái lên trộn lên cái lên gì anh trai gì vậy trộn lên gì gì vậy từ từ từ mọi người đi kiếm cái con cái con trồn đi nhanh lên đi kiếm con trồn đi ờ, con trồn nó đâu vậy à. trời ơi ở con nhím nè là ba đang đổ xuống kìa mọi người ơi là ba trên đâu kìa mấy bạn ơi là ba đổ xuống kìa đi kiếm đi con trồn nó gấp lại đi ơi mọi người ơi mọi người ơi mọi mọi người mọi người ơi mọi người đừng có bấm nút lung tung nha squid game xuất hiện nó đánh bọn mình đó mọi người con con trồn trong này hả phải không đâu đâu đâu, đâu, đâu. đây con gấu ta ở ờ, anh cái này là cái đầu anh ơi Chứ con trồn đâu con trồn Con trồn này nó phải có nguyên thân chứ nữa Ê vâng, vâng, vâng. Ê Ủa từ từ từ Cái gợi ý này Là cứu chú trồn ở dưới nắp cống Ủa Ờ nè trộm nè trộm nè trộm nè Nắp cống hả Nắp cống ừ. nắp cống tìm nắp cống đi Nè trộm nè trộm nè Kiếm rồi nhưng mà không biết mở đâu Không có cái cần gạt chết rồi ờ. à, Thì bây giờ là bây giờ mình phải kiếm cần gạt để mình mở nó hả kiếm bằng gạt đi kiếm bằng gạt đi kiếm trồn đang kiếm lương kiếm lương mọi người kiếm lương kiếm lương kiếm lương kiếm lương kiếm lương ủa à, đi kiếm lương đi đi kiếm đơn đi gì đây à, à, à, siro gợi ý cho mọi người kiếm rương rương đâu thì đâu không nói ủa anh biết hả ở trên tầng 2 nè mấy mẹ có rương này của rương này đem xuống nhanh đi ông ơi lại đi kêu một mình ra nhẹo à nhẹo à đem xuống nhanh đi là bà đến kìa yes yes thôi đi ủa gì vậy? ủa cái đốt cái đốt cái đốt Ủa mọi người Ủa sao vậy Thảo ơi Mọi người ơi em thắng rồi Em thắng rồi <laughs> ờ, Chỉ còn mọi người thôi Chỉ còn mọi người thôi mọi người ơi Ủa Chị đang đến rồi mà sao nói vậy oh mọi người mọi người, mọi người im lặng, mọi người im lặng, mọi người im lặng để để cho Mimi thua luôn, mọi người im lặng. <laughs> Ờ, cái đó là ơi mà mọi người đang tìm tìm tìm quốc cái nhau mà me me đi một mình đó mọi người đó này thì cho đi một mình mình là mình đi mặt nạ Spiderman mình sẽ xuống giải cứu bạn me me tiếp đi me me trời ơi mọi người đang nói chuyện quá trời me me không vô tiếp me me ơi giỏi à buồn quá là ba xuống rồi em đi giỏi hả chạy me me luôn chứ giỏi làm gì rồi xuống kìa me me me me thôi xong rồi thôi xong me me rồi rồi rồi rồi xong rồi ờ, ơi nghe tiếng em mẹ à ai đập cái đường kính này trời ơi tôi nghe được tiếng ma me đang xèo xèo thịt nướng này yeah ma me nó me nướng rồi ok thôi hôm nay mình trở về rồi ok bạn ơi màn hai coi bộ của mình thông minh hơn bọn mình đã giải quyết nó nhanh hơn rồi ok bây giờ chúng ta đến với màn tiếp theo nha Ôi, trời ơi cái trò này cái trò này gọi là đau tim thật sự của mọi người tìm đóng nút luôn trời ơi trời khổ thật sự tiếp nè map ba nè map ba tiếp nè rồi để xem map trời ơi khu rừng khó ơi bị khó kiếm nha tôi tôi tôi tôi thấy tôi tôi thấy cái chữ gân nè mọi người trời ơi cửa hàng đi bắn súng à Ờ, nhưng mà nhưng mà khoan mọi người ơi bây giờ á chúng chúng ta tranh thủ lúc mà lava chưa đổ xuống là chúng ta nhìn nhìn nhìn xung quanh trước đi coi coi nó có cái gợi ý gì không cũng sụ không cũng sụ đây bây giờ là anh nhìn xung quanh là anh thấy được là mấy trái tinh ti nè Ờ... À, chưa oh. thấy là ý chưa thấy Quay lại thì có mấy cây nè Vậy giờ mình làm gì ta bữa giờ mình làm gì ta Ôi chết ờ, đi kiếm gì nữa Khỏi nhà khỏi nhà Cứ xuống thôi Phong ơi, cứ xuống thôi Ui, đi tìm, đi tìm được tiền nhanh mọi người ơi à, Em kiếm được gợi ý rồi Em kiếm được gợi ý rồi Từ từ Nút bấm ở gần TNT Gợi ý là nút bấm ở gần TNT Quá trời TNT luôn mọi người Quá trời TNT luôn Đi kiếm đi kiếm đi kiếm Đi kiếm TNT cái nút ở gần TNT Ủa chỗ này có đến tận ba cái nút luôn trời nút nào Trời má ơi nó cũng nguyên luôn cửa hàng TNT nè Ê mọi người bây giờ mọi người tôi giờ nhận ra là TNT Nhiều cái TNT của nút ở gần lắm đây nè, quên Ủa? một cái cửa hàng TNT nè Sao tôi nghe tiếng ti nổ vậy? À, Ủa? Ủa gì vậy? Gì vậy? Ủa? Ủa gì vậy? Ê, cẩn, cẩn thận là có cả mưa mưa mưa TNT nha ờ. Lava đồ Lava kìa, lava kìa, oh my god Có cái cục TNT bấm vô là nó nổ nha mọi người Ồ hả? Gì thì hả? Ồ, vậy là dịch đã rồi là đưa mình ra để test cho chúng ta rồi chứ không biết ơn dịch Mọi người ơi, mọi người ơi bằng ờ, TNT là không có rồi nè khoan nha những quả TNT để bên ngoài này á nhiều khi nó không phải đâu có những quả TNT nó, nó giấu á mọi người nhiều khi là mấy quả TNT giấu á đây tôi thấy có một quả giấu này, chơi đủ đó hả đúng ờ, rồi đang vậy vô, đang chui vô tít tận góc rồi nè bom bom rồi rồi rồi anh em mình thoát anh em mình thoát rồi ôi ôi ôi nói ủa ủa à bấm xong rồi nó mở cái cửa báo xong nó mở cái cửa à nó mở cái cửa mọi người đi qua luôn trời ơi có gợi ý thiếu mì mì nhưng mà không sao chúng ta là hai người tới đầu tiên không ơi đúng vậy chúng ta là hai người bò rồn ơi mọi người chơi gì vậy em vừa chơi tìm nút anh chứ chơi gì trời ông hỏi vậy ủa thế mình tìm được cái nút chưa đúng anh ok mọi người ơi thì à, bọn mình đã vừa có được tiếp màn ba này nè bây giờ chúng ta cùng nhau đến với màn tiếp theo là màn cuối cùng nha bạn hả sao đâu ông ơi ông dịch ông vẫn chưa hiểu à, giải hết đâu mình nhìn ông đơn rồi hả sao ông ông vẫn chưa hiểu tại sao thắt kìa em giải thích cho anh nghe nè chưa hiểu à. cái trò này á là mình chơi á nó giống như là kiểu 24 giờ ở Việt Nam là bằng 60 giây ở châu Phi và 60 à. giây ở châu Phi là à này thì mày phạm sao vậy làm sao nè ok này thì tào lao nè ôm cái này thôi chúng ta đến màn tiếp theo nha mọi người let's dạ. go yeah rồi ok bạn ơi, bây giờ chúng ta cùng nhau đến với màn số 4 nha mọi người nha, màn cuối cùng nha bạn. Bây giờ tôi có một cái quy định như thế này nha. Màn cuối ừ. cùng ai là người ở lại cuối cùng thì phải hát cho mọi người nghe một bài, được không? Ok luôn. Ờ. Bây giờ tình nguyện ở lại cuối cùng. Yeah. Rồi vô vô vô. Tình nguyện lại cuối cùng nha mọi người. Tôi con mèo Simi nha, mèo Simi rap cho mọi người nghe nè. Ủa gì đây? Ôi. Ủa. Mắt thủ dân. Ờ, wow. dân nè. Ê, Phong ơi, Phong ơi, Phong ơi, Phong ơi, Phong ơi, lại lại đây, lại đây nói nghe nè Theo như suy luận của anh đó là mấy cái chỗ mà nó có tấm bảng nó ghi là chân lửa chạy vào giữa Là nó có thể là nó có một cái manh mối đâu đó Bây giờ mình đi, mình kiếm bật lửa đi Ừ, ok, ok ủa mà khoan anh anh anh anh anh, anh, anh kêu em lại xong anh nói vậy mọi người nghe hết trơn rồi ừ đúng rồi anh đúng rồi anh đúng rồi anh sao anh thua đó ok ha tại sao vậy vậy nha bắt đầu quá đi kiếm đi kiếm bật lửa đi kiếm bật lửa nhanh lên lên nhanh lên trời ơi dễ mình không thể nào thua được mình không thể nào mà mình hát hát cho mọi người nghe được này đọc lửa rồi chân giữa là sao hiểu đúng rồi châm lửa, châm lửa vào giữa à, lửa lửa vào chân giữa ê đúng nha mọi người ơi là đi tìm cờ đi tìm uh, quạt lửa nha đúng rồi Oh my god. Ôi, ơi, anh em mình thông minh quá không ơi. Ao. Thông minh quá, tìm quạt lửa mọi người ơi. Ê khoan từ, tính ra nó nó đang đợi cái bảng là hãy châm lửa thì tất nhiên phải kiếm bật lửa rồi, nó cần gì hướng dẫn ta. Cái này của nó. Gợi ý tìm bật lửa đốt lửa chạy. ý không là nó sẽ tự mình đốt cái lửa chạy, đốt cái chạy mọi người thay vì đốt ờ, cái lửa. Ờ nó phải gợi ý chứ nó không gợi ý mình đốt nhà sao? <laughs> đúng rồi hay hay hay hay hay hay có gì đây từ hay này là gì ủa này là gì à tấm, tấm bảng không có gì chứ sao sao đi lên lên đi lên lên bật lửa hiện lên bật lửa đâu bật lửa ở đâu vậy trời ơi lên lên lên đi lên lên bật lửa ở đâu Ê, cái này có gặp Slenderman ba trời ơi bây giờ mà kiếm được bật lửa các anh em bọn mình sẽ gọi là lít vô các anh em bọn mình đi đi qua đó càng sớm càng tốt nha luôn để cho người cuối cùng ở lại cái gì đây ờ. ok ok ờ có khi dạ, nào trong vậy. có khi nào trong mấy quả bí ngô này không ta đập đập đập đập đập trong này không ta còn trong mấy cái điều gì ơi nó lửa trong bí ngô có mặt lửa đưa đây đưa đây ok từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ xếp xếp hàng với mọi người để mình ra cái đuôi thế nào ai ba từ từ từ từ ra bên ngoài luôn ra bên ngoài luôn xóa lấy mấy cái ghế ngồi chứ chỗ ờ, hết ờ, à hợp lý hợp ok đợi đợi xíu đợi xíu rồi ok bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với màn gọi là ca nhạc của ca sĩ ca mui cùng với vũ đạo đoàn múa Mít tới dịch mọi người nha, dịch quyết định sẽ múa vũ đạo vũ vũ vũ đàn vũ đoàn dịch da vũ đoàn dịch da chưa à, phải khoan từ khoan từ bây giờ mọi người mọi người uh, xin uh, quý vị khán giả cho một chàng pháo tay yeah rồi ok mọi người trước trước khi bắt đầu uh, bài hát thì tôi xin nói một điều rằng tôi là người tìm ra cái bật lửa nhưng anh em cho tôi thua cuộc luôn anh em rất là tuyệt vời yeah, yeah, yeah. chỉ có đồng bào chỉ là ước mơ của kẻ yếu rồi ok bây giờ chúng ta cùng Let's go dạ, này em bây giờ thì em xin trình bày một bài hát mà dạo này vẫn đang trending trên Youtube Đó chính là bài Mắt Mộng À Mắt Mộng Mắt Mộng một một một Yeah, yo Yeah Ôi gì? Lộn. Đấy là người hai còn không phải một hai ba hai ba. Chẳng tìm đâu ra một người như thế. lên xin lên ráp đi xin thôi bỏ lên trong hero đại chiến á Trong hero đại chiến em có một đoạn chứ mấy À hero đại chiến Vô ngồi mấy bạn ơi, vô ngồi mọi người, vô ngồi, vô ngồi, vô ngồi Vô ngồi đi, vô ngồi đi, Em bây giờ mình sẽ hát bài hero đại chiến nha One, two, three, yo Xin được giới thiệu cho chị là Simi Dễ thương bác là phong cách của chị Bên cái kẻ tù muốn hào Thì nhớ chịu bà với ông súng của anh cay lên ý Trong cuộc chơi tự chiến lần này Không được phép đeo chị tình cảm vào đây Quanh chu chi hồi chém vào đây